sân trường chúng em trên giao thông đi vòng quanh qua ngã tư đường phố đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại đèn bật lên màu xanh em trên sân trường chúng em chơi giao thông đi vòng quanh to